bước chân về miền quê ai đón ai chờ mà lệ ướt mi em tháng năm vì người đi ta trách sao mình chẳng lo đến khi người thương ai người thương ai để lại bầu trời với nỗi trời vơi Ha ha ha!